em đảm bảo cho các bác sẽ giành phần thắng lên đến 90 nếu như không nói là 99 phần trăm bởi vì là tài xỉu mà mình chơi thì chắc chắn là sẽ có chén phản rồi đúng không ạ đấy gọi là phản thế hột thì mình phải chịu thôi với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này thì em bao tang tích cho các bác nam châm nước muối dọi đèn bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi thì các bác cũng đã biết được cái độ trong của nó như thế nào rồi đúng không ạ em đảm bảo với các bác là trong như hột chợ, các nhá đây bây giờ em sẽ soi này đây là cái bộ đây là cái hột bốn mặt này đó các nhìn này được chưa trong như hột chợ luôn nhá các nhá còn đây đây là hai hột chợ này đó đây là hai hột chợ, này bác thấy không ạ em đảm bảo cái bộ hột này của em sẽ dành phần thắng cho các bác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 đây nó là hột bảo dung bốn mặt này đó còn hai hột này là hai hột chợ nắp chén nào cũng được đây là cái máy báo dung khi vào chơi mình chỉ cần đút cái máy này ở trong người túi quần túi áo lúc đâu cũng được đấy bật lên không chơi thì mình tắt đi đó và nó sẽ có bốn nhịp dung đó là nó dung nhất nhị tam tứ không dung và ngũ lục dung nhất thì sẽ dung một nhịp nhị thì dung hai nhịp ba bốn không dung ngũ thì dung 3 nhịp lục thì dung 4 nhịp nhất nhị thì mình đánh gì ạ nhất nhị thì số thấp rồi mình đánh xỉu đúng không ạ ba bốn thì nó ở giữa mình có thể bỏ qua các bác mà ưng tài hay ưng xỉu lúc mà nó dung mặt à, tam mặt tứ ấy, thì các bác đánh còn nếu không thì mình cứ bỏ qua cho chắc còn lên ngũ lục thì mình đánh tài rồi đúng không ạ sau đây em sẽ test thử cho bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này đây cái máy rung này em bật lên mà em để đây này cho các bác nhìn thấy cái nhịp rung của nó ba dung ba dung là gì ạ ba dung là có ngũ đúng không ạ ngũ thì mình đánh gì các bác đánh tài đúng không ạ đây chén đây là chén phạm đây này có ngũ nhưng lại về xỉu phạm nó một chén nha các bác nhá không dung không dung là trong này có 3 hoặc 4 như vừa rồi em đã nói đấy ạ các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi còn như em chén này em sẽ bỏ qua em vẫn lật lên cho các bác xem có 3 hoặc 4 không đó có bốn hai bốn này lên tài này lại không dung tiếp lại ba bốn bỏ qua đấy có ba này tiếp tục ba bốn bỏ qua có bốn này tiếp tục bỏ qua ba bốn này đó có ba dung là lục lục mình đánh gì ạ lục tài các bác nhá đó có lục lục tài chuẩn chưa ạ hai dung hai dung là nhị nhị gì các bác nhị xỉu có nhị ra xỉu nhị tiếp này nhị xỉu này đó nhất nhất xỉu tiếp các bác nhá đó nhất ra xỉu ba dung ngũ tài đúng không ạ đó ngũ lên tài chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test cho các bác một vài tiếng